và được uh, xây dựng thiết kế là một trệt và hai lầu nha quý vị và được gia chủ là tặng cho gia đình chúng ta những các cái uh, bộ sofa này và những các nội thất kèm bên trong của căn nhà mình với căn nhà chúng ta thì ngay sát bên với lại uh, uh, trung tâm cũng như là trường học công viên bệnh viện và siêu thị đầy đủ hết nha quý vị và đây là đây là con đường nha quý anh chị, một con đường à, rộng lên đến khoảng à, à, gần 4 mét này, một con hẻm à, xe ba gác vào đến tận nhà luôn nha quý anh chị. Đây và căn nhà chúng ta thì à, nhà mới và đẹp nhá, nằm trong khu giải khu nhà lầu và khu phố ở rất là an ninh và yên tĩnh nha quý vị. Khu đây thì à, không có trộm cắp nha. đấy với à, xe cộ thì để bên ngoài khá là đông và rất là nhiều những các xe này để bên ngoài. Đấy, rất là an ninh và căn nhà mới có sổ hồng riêng, pháp lý giấy tờ rõ ràng, mua bán công chứng ngay trong ngày nha quý vị. Và đây là một mẫu nhà đang có một cái phân khúc uh, 4 tỷ nha và với diện tích là ngang 3m3 và độ sâu là 11m và với ờ, xây dựng mới thiết kế một trệt hai lầu có 4 phòng ngủ và 3 nhà vệ sinh, ban công, phòng giặt sân phơi đầy đủ hết nha quý vị. Và nhà mình thì ngay sát bên lại khu vực siêu thị Lotte ở trên trục đường Thống Nhất và gần với lại khu vực trung tâm cũng là ngay sát bên với lại khu vực ờ, bệnh viện Hồng Đức và có ủy ban trường học thì ờ, có trường học Phan Chu Trinh và trường học Phan Tây Hồ ngay sát bên rồi và cũng như là gần với lại khu vực công viên Lồng Hoa và chạy Đông Tây luôn nha quý vị. Một uh, căn nhà mới và mua chỉ uh, việc là sách ly về ở thôi. Đấy, với căn nhà này thì uh, chúng ta sẽ thắm thêm uh, một số nội thất như là giường, tủ và uh, nội thất bên trong của căn nhà mình nha quý vị. Và bên ngoài thì uh, chúng ta sẽ có một lớp cửa sắt và được chủ làm bốn cánh Đấy, và bên trong nữa thì à, chúng ta sẽ có một lớp cửa sắt nữa nha quý vị và có kính cường lực nha. Nhà bên ở bên ngoài thì à, chúng ta sẽ có à, cửa lùa và bên trong thì chúng ta sẽ có cửa là cửa sắt và có kính cường lực và được gia chủ làm bốn cánh rất là chắc chắn và kiên cố. Đây là một căn nhà với diện tích là ngang 3 m 3 m 3 và độ sâu là lên đến 11 m và xây dựng một trệt và hai lầu. Thiết kế đẹp và tặng full nội thất đầy đủ hết nha quý vị. Đây với một mẫu nhà xây mới và đang có phân khúc chỉ với 4 tỷ đồng thôi. Và căn nhà này thì à, gia đình khách hàng chúng ta mua thì à, sẽ được gặp trực tiếp chính chủ để thương lượng nha. Và bên trong đây là toàn bộ những các cái không gian và thiết kế của phòng khách của căn nhà mình nha quý vị. Đây và đây thì à, chúng ta sẽ có cái à, à, phòng khách và khu vực để xe máy thì à, phòng khách sẽ được gia chủ tặng gia đình chúng ta với một bộ à, sofa này. Trên thì à, chúng ta sẽ có hệ thống là đèn trùm, đèn led và đèn chiếu sáng cho căn nhà mình nha quý vị. Một căn nhà với hướng chính là hướng tây và nhà mới mua chỉ việc là sách bali vệ ở thôi. Và với căn nhà là ngang 3 m 3m3 và độ sâu là lên đến 11m à, nha quý vị. Khu vực bên trong đây thì à, chúng ta sẽ có không gian phòng vệ sinh. Đấy và ba nhà vệ sinh, bốn phòng ngủ, có phòng thờ, phòng giặt và sân phơi nhà mới mua chỉ việc là sách Bali về ở rất là đẹp và tuyệt vời cho những vị khách hàng nào đang à, xem và quan tâm và muốn mua ngay một căn nhà mới đẹp và trong phân khúc à, tài chính khoảng 4 tỷ thì đây là một trong những siêu phẩm đẹp để à, gia đình chúng ta lựa chọn nha quý vị. Khu vực đường sau thì à, chúng ta sẽ có không gian phòng bếp rồi và bên ngoài đây thì chúng ta sẽ có phòng khách cũng là khu vực để xe máy của căn nhà mình nhé quý vị. Và gạch sàn thì được gia chủ lót gạch bóng kiến gạch 60 x 60 vuông và hai bên bức tường thì đã được gia chủ là dán những viên gạch cao lên đến khoảng à, một mét à, rưỡi rồi nha quý vị và đây thì à, chúng ta sẽ có cái khu vực cầu thang này cầu thang thì sẽ được gia chủ thiết kế với mặt đá hoa cương tại vịt bằng gỗ cam xe và lan can thì được làm bằng kính cường lực nha quý vị Đấy, với một mẫu nhà xây dựng mới và thiết kế rất đẹp ngang 3m3 và độ sâu là 11m và với xây dựng 4 phòng ngủ và có 3 nhà vệ sinh đây là phòng ngủ bên trên này quý vị Phòng ngủ đường sau Trên lầu này Đấy, Và sàn thì à, được gia chủ là lót gạch à, bóng kiếng 60 x 60 vuông Và đây thì à, chúng ta sẽ có cái à, phòng vệ sinh Đấy, Và có cửa thì được gia chủ làm những cái chất liệu nhôm xin pha kính cường lực 10 ly Và kính đen mờ nhám nha quý vị Đây và đường trước đây thì chúng ta sẽ có phòng ngủ này Đấy, Với không gian khá là rộng như quý vị ngang 3m3 và độ dài 11m nhà mới sổ hồng riêng và mua thì chỉ việc là dọn ngay về ở thôi nhà này thì mới hết rồi Đấy, dạ, và gia đình khách hàng chúng ta mua thì sẽ được gia chủ là báo sang tên luôn nha quý vị và có hỗ trợ vay vốn ngân hàng từ 60 đến 80 phần trăm giá trị căn nhà và di chuyển đến khu vực bên trên thì chúng ta sẽ tham quan đến cái à, phòng ngủ số 3 và số 4 nha quý vị nhà này thì gia đình mình có thể là sử dụng làm 3 phòng ngủ cũng được và một phòng thờ Đấy, thì uh, hiện tại là có 4 phòng nhưng gia đình có thể là sử dụng 3 phòng và một phòng thờ cũng được nha quý vị. Nhà mình thì uh, xây dựng một trệt và hai lầu nha. Rất là đẹp. Và có uh, giếng trời này, cửa sổ và giếng trời để uh, thông gió và thông ánh sáng nha quý vị. Đây trên đây thì uh, chúng ta sẽ có phòng uh, ngủ số 4 cũng như là làm phòng thờ đều được nha. Và khu vực đường trước thì uh, chúng ta sẽ có ban công. Đấy, khu vực đường trước thì uh, chúng ta sẽ có ban công đường trước này quý vị để gia đình chúng ta có thể là để giặt rũ và phơi đồ đường trước của căn nhà. Đấy, và chủ nhà đã làm những các cái lan can được làm bằng sắt à, đúc và sơn màu vàng đồng CNC rồi. Rất là đẹp nha quý anh chị. Và đây thì chúng ta sẽ có cái um, ban công khu vực đằng trước của căn nhà mình này. Một trong những uh, mẫu nhà phải nói là khá là đẹp và tuyệt vời. Với phân khúc giá bán chỉ có 4 tỷ thôi và còn thương lượng như quý vị. Nhà mình là hướng uh, Tây, Tây Bắc thuộc mệnh theo ông thủy là Tây Tứ Trạch nha.